gọi là cái ga Sui San nó ở trên cái đỉnh núi mà gần giáp với gần biên diễu giới của Triều Tiên và đấy, bây giờ thì mình đã đứng ở dẫn biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc và đấy là công và bác bạn ngồi đấy hướng dẫn này chào cả nhà nhé bây giờ thì mình đang đứng ở cách Makuchi và ở đây là một cái khu di tích lịch sử mà thời chiến tranh của Hàn Quốc và Triều Tiên ở đây hôm nay mình sẽ đi dạo ở đây và review một chút ở chỗ này cho mọi người cùng xem mọi người cùng đi với mình nhé ở đây là nó một khu ruộng và cái khu đồi núi ở đây nhưng mà bây giờ người ta đã làm thành một cái khu trưng bày những cái về lịch sử chiến tranh ở nơi này và ở trên kia thì có một cái đường dây để cho mọi người lên cái đỉnh núi đấy xem mà mọi người sẽ mua vé ở đây hay gì ấy. Và bây giờ thì mình sẽ vào đây để mình mua vé là mình xem nào để mình lên trên kia nhé ở đây vào cuối tuần thì những người nước ngoài hoặc là những người đã từng tham chiến ngày xưa người ta sẽ quay trở về đây và đi tham quan ở những cái nơi này cũng như là những người Hàn Quốc người ta đến cái huyện này ấy người ta tìm hiểu lịch sử ở đây bởi vì ở đây thì rất cách rất là gần với Triều Tiên nhé cả nhà đây mỗi cái tòa nhà này là một cái chức năng khác nhau và mỗi tòa nhà sẽ trưng bày những cái vật dụng khác nhau ở trong này à, mình cũng không muốn vào trong kia mình coi cụ thể nhưng mà mình có thể review ở ngoài một chút cho mọi người cùng xem thôi còn đây là mô hình mà tái hiện là những ngôi nhà của người Hàn Quốc của ngày xưa mà người ta sinh sống ở những ngôi nhà như thế này như cả nhà đây được ờ, dựng lại giống như những cái ngôi nhà nhỏ này những cái vật dụng như là ngô hoặc là những cái loại lương thực những dụng cụ người ta làm nông của từ ngày xưa và đây cũng có ghi chú cho mọi người cùng xem ở đây nếu mọi người mà thảo về ai thảo tiếng Hàn thì có thể đọc và hiểu hết những cái này người ta giới thiệu cho mình giống như một cái lịch sử ấy ở đây thì cũng có những cái kệ cái tủ giống ngày xưa và những cái vật dụng của ngày xưa người ta làm này đây giống như cái gùi rồi vỏ bầu những cái rổ cái giá mình giống như ở Việt Nam mình ấy ở nhà này làm được toàn bằng gỗ và người ta ốp đất ngoài nhá những ngôi nhà này người ta phân biệt ra hai loại mái một ngày xưa là loại mái tranh này dành cho người dân thường những dân nghèo còn một loại mái khác ấy là mọi loại mái mà dành cho những người giàu hoặc là những quan chức quý tộc người của người ta sẽ nhìn vào cái mái nhà để người ta phân biệt ra rằng người giàu hay người nghèo thế nào nhá. lịch sử Hàn Quốc ấy, thì những ngôi nhà mà mái này này là những ngôi nhà này dành cho vua chúa hoặc là những người có điều kiện ấy và ngày xưa thì người ta sẽ làm những ngôi nhà như thế này ngoài từ ngoài mà nhìn vào thì mình có thể biết và đoán được đây đây giống như là một ngôi nhà này không gian của người ta này nó nó sẽ khác hẳn so ngôi nhà lúc này mình review cho cả nhà cách cũng như là những phòng ở người ta còn làm tách riêng như thế này đây đây là những dụng cụ này đây là cái máy mà tuốt lúa giống như ngày xưa ở nhà mình cũng có cái máy này này cái thời mà 90 chín mấy đấy thì ở Việt Nam mình cũng đang rộ lên những cái máy này còn những cái bàn kệ này thì người ta để đây chỉ tượng trưng vậy thôi nhưng mà người ta có một hệ thống này, này. cái hệ thống này hệ thống bếp của người ta nhưng mà khi người ta đốt bếp ở đây thì nó sẽ ấm hết lên cái sàn ở trên nhà đấy nhé cả nhà Ừ, người ta gọi là hệ thống này là Otto ấy. ở ừ, người Hàn Quốc người ta có một cái hệ thống này làm rất là hay vào đây thì mình thấy được lại những cái nét đẹp lịch sử Hàn Quốc mà trước khi mình trước khi mình được học ấy. hôm nay thì mình đi mình lại được hiểu thêm về cái văn hóa người ta ở đây thì rất là giáp nó là gần biên giới Triều Tiên rồi chỉ qua đây khoảng một chút lát nữa mình trên kia mình sẽ nhìn thấy ở đất Triều Tiên bên kia mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem và từ trên đấy thì mình sẽ review cho cả nhà nhé bên cạnh mình là cái buôn hoa muôn hoa xăng trơm đây về văn hóa ở đây người ta đang làm những cái cầu tượng trưng này không biết là dưới đấy có nước không đây lát nữa mình sẽ đi trên cái con tàu kia để mình đi lên trên kia mình nhìn về đất nước Triều Tiên và review cho cả nhà cùng xem nhé Ờ, ngày xưa ở cái huyện Sơn Luân này nó có một cái ga này nhưng mà chắc là từ ngày xưa là người ta nước rồi nhưng mà bây giờ người ta làm cái ga này để cho nó lên trên kia lát nữa mình sẽ mua vé ở tại đây thì mình vào đây mua vé kìa ừ. ờ, vé lát nữa mình đi bây giờ thì mình mua vé ở đây rồi đến lượt mình đi rồi 있나 이게? 어, 우리 다른 명이니까 표가 세 장밖에 안 되네. 맞 맞나? 다섯 분이요? 네. 3천 원짜리인가 보죠 이거? 3천 원. 아니 아니요 이거 쿠폰으로 돌려주는 거예 대가 있죠. 4대? 그러니까 사람 많으면 이 4대로 실어 나르기가 쉽지가 않은 거네. 네. 그래도 뭐. 뭐. 한명 탔나 봐. 여러 볼거리가 그러니까. 있는 도시기도 합니다. 벌써 1등 했어요. 무슨 자격 1등 했어요? 알고 싶네요. 우와. 저 여군, 여군 갈만하네. 베레모가 되게 멋있더라고요. 여자들이 아. 제복 입고 베레모. 아, 진짜 오, 오 여기. thì mình đã lên đến cái đỉnh mà Suisan rồi rồi và đây là cái nơi mà đồn trú của lính cũng như là hầm công sự còn bây giờ thì mình sẽ review cho cả nhà xem ở bên kia Triều Tiên nó như thế nào nhé ở đây là cái đài quan sát này đài quan sát này bây giờ thì Hàn Quốc mới mở cửa cho mình xem đến cái này thôi ngày xưa thì không có đâu và ở phía dưới đây này, này. Đây toàn bộ phía dưới này là cái khu mà gọi là khu vực DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên và bước sang tới bên kia là cái đất nước của Triều Tiên rồi và đây đây là những cái dãy núi mà cột cờ người ta cắm ở đấy đó và đấy nó là vành đai biên giới nha cả nhà có lẽ là để mình sẽ zoom lại và cho mọi người cùng xem kỹ hơn nhé ở đây là nó giống như một cái khu mà nông trại khu trồng lúa rất là nhiều và rộng và chỗ này là có một cái trạm ở dưới này là có một cái trạm gác mà mọi người vào là chỉ có những người dân mà có ruộng ở trong này thì mới được vào thôi còn đây là khu DMZ bây giờ mình sẽ là review cho cả nhà xem đó ở từ cái dãy đồi kia mà dọc theo cái dãy này này và đến cái chỗ hồ nước cũng như là à, sang bên dọc cái núi mà có những cái đường trắng đấy đấy là đường vành đai biên giới giữa hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc đây bây giờ mình lên đài quan sát này này ở đây là cái đài quan sát để từ đây mình có thể nhìn tới bên kia luôn nếu có ống nhòm thì mình có thể nhìn hết cái khu vực ừ, cận cảnh BMG đấy lính có thể nhìn thấy tất cả hoạt động ở bên kia nhé và cái này được xây dựng một sắt, ở phía dưới mình đây là toàn lốp xe không đây là toàn lốp xe này và hầm chuẩn Đấy gọi là cái ga Suisan Nó ở trên cái đỉnh núi Mà gần giáp với gần biên diễu giới của Triều Tiên và Nằm ở huyện Trơn luôn Mà đây giờ mới khai thác được Đầu một năm nay đấy cả nhà Nếu ai có thời gian thì đến đây chơi đi Và bây giờ mình sẽ lên tới cái đỉnh này xem nào Bây giờ thì vào mùa xuân này nên là bắt đầu Ở cạnh đây thì hoa cũng bắt đầu nở rồi Đây những bông hoa màu vàng nở nở từ trên này thì mình có thể nhìn bao quát hết tất cả khu mà Pekmakuchi cũng như là mình nhìn về tới tông sông ngoài kia luôn trên đây là cái chỗ mà đỉnh cao nhất mà mọi người đang ở trên đấy chụp ảnh này và nhìn về hết ở bên phía dưới những ai thích hoạt động leo núi thì đây là một cái điểm mà rất là thích vậy là cái tòa nhà này vẫn chưa phải là cái đỉnh mà phải sang bên kia 150 mét nữa mới là số San Trương Sang này nhưng mà lên đây cũng đã cao rồi và bây giờ thì mình sẽ dẫn cả nhà lên ở đây xem nhé từ trên này nhìn xuống thì nó bao la lắm ở đây thì người ta có những cái chỗ mà người ta giới thiệu cho mọi người xem cái điểm nào điểm nào mà đặt quân hoặc là những cái chỗ nào mà đến đây những cái trại quan của đài quan sát chỗ nào thì đều có đây hết cả bởi vì cái chắn nó chắn hết rồi nên là mình phải đặt ở đây để mình quay cái chỗ này xem cho mọi người này đó hôm nay phải cuối tuần ít người nhưng mà người ta ở mày tít bên cái đỉnh ấy ở bên dưới mình là cái ga mà cái tàu nó lên đấy bây giờ thì lên đến đỉnh này nhỉ yeah. đường đi đây và đây là cái sân đồ trực thăng này đấy chỗ này là cái sân đồ trực thăng này À, từ trên này mình có thể thấy tất cả này và này cứ ga một chân luôn mà gọi là kuchi ga này và sang bên cái cầu bên kia là đến đất của King Kito rồi dân trên rồi này nhìn rõ hết tất cả này. cái này vào mùa đông thì đẹp mà. nếu mà mùa đông ở đây mà nhìn xuống đây thì mình sẽ thấy ờ, một cái màu trắng của tuyết nó phủ hết ở những cánh đồng này sẽ thật là tuyệt vời bây giờ thì mình đã đứng ở dẫn biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc và đấy là công và bác bạn ngồi đấy hướng dẫn này giống như hướng dẫn viên về cái khu vực này cho mình nghe và từ trên này mình có thể nhìn thấy hết ờ, tất cả bên Triều Tiên Hàn Quốc cũng như là cái huyện mà giáp với tỉnh kangwon to ở trên này nó gọi là cái huyện Yeonchen và từ đây thì mình có thể nhìn thấy tất cả những cái chỗ nào mà quân đồn trú như là biên giới vành đai biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đây nhà hôm nay mình có để review cho cả nhà xem một chút về cái vành đai biên giới DMZ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ở đây nhé đây là cái bài đổ trực thăng cũng như là cái đỉnh cao nhất của Soisan chỗ này thì bạn có thể quan sát tất cả đây đây là đang giải thích về vành đai biên giới nếu máy bay bay qua đến cái chỗ mà cái đỉnh núi đấy mà có những cái đường vạch trên đấy là phải quay trở lại bởi vì nó là vành đai và tập vùng quản lý của Triều Tiên ở bên kia còn ở đây thì người dân vẫn trồng ở đây là một cái đồng bằng lớn ở khu vực này nên là lúa và được trồng ở đây rất là nhiều à. nhưng mà các bạn thấy cái đoạn mà rậm rậm ở chỗ này này đấy là cái khu vực rừng vành đai gọi là DMZ ở bên Hàn Quốc hai cây số và bên Triều Tiên hai cây số thì ở đấy nó sẽ không ai được vào qua khu đấy cả ở đây có rất là nhiều mìn vẫn là các thứ ở đấy bây giờ thì mình sẽ xuống cái chỗ này như là cái nơi mà trú ẩn như là cái chỗ sinh hoạt của bộ đội ấy người ta mở cửa cho mình xem mà nên là mình sẽ vào đấy xem nó có những cái gì ừ. xây dựng kiên cố để tránh bom mìn pháo và bây giờ thì người ta để lại để trưng bày trưng bày những cái ảnh về chiến tranh ngày xưa và nó được xây dựng rất là kiên cố bê tông ở đây và tất cả những cái ảnh như là đồ họa này đây là phác họa núi lửa ngày xưa nó phun trào mà tạo thành cái dòng sông Hang Thăng căng bây giờ ấy là từ đây chạy xuống chân Quân này chạy chân Chen này chân Cúc này rồi đến Pha Chu rồi nó mới ra Mun San là đổ ra biển luôn đây chắc ngày xưa là cái nơi ở của lính nên là người ta làm rất là kiên cố để tránh đạn pháo các thứ bây giờ người ta đã cải tạo thành cái nơi để cho khách lên du lịch tham quan hiểu biết về lịch sử của cái, cái vùng vành đai biên giới cũng như là cái huyện Trơn Nguồn này cũng như là cuộc chiến 1950 1953 cũng như là tàn tích của nó còn lại ở như cái tòa nhà bây giờ thì mình xuống này. bây giờ mình đang chuẩn bị xuống all oh, good. trên mình nhìn xuống mình như thế này này xin chào cả nhà mình kết thúc video tại đây à, hẹn cả nhà những video đi